bếp có model là 330 sb đây là nội thất của bếp này thì trước khi thử những cái chức năng của dòng bếp này thì à, shop sẽ giới thiệu thêm qua một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản và một số dòng bếp kính full chức năng bếp ga âm và từ âm thì à, chức năng mà khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái cảm biến này khóa ga khi tắt lửa đây còn khóa ga khi nước cạn nồi là ở đây thì khi nhiệt độ ở cái que cảm biến đó nó đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga thì có một số bếp nó sẽ có thêm cái nút 3 giây như bếp này thì nó chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến phía bên à, phải này lên đến nữa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga nó rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì qua đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang như loại này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái sẽ bật tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vĩ pin phải bếp sẽ à, trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp nó sẽ có nút 3 giây thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây đó khi mà các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ để sáng đèn lên và không sử dụng thì nhấn lần nữa để tắt đi thì bạn nào có nhu cầu sử dụng công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 đây, đây là một số dòng bếp đây mặt men chống xước giá 1 triệu 7 hiệu Rinnai đây cũng là dòng bếp Rinnai cũng đã được gắn công tắc rang bếp này được sản xuất vào năm 2017 nhưng mà giá thì nó chỉ có một triệu rưỡi thôi lý do là ở cái bề mặt trước này đây bị ố đây tiếp theo số 3 giá 2 triệu 8 bếp này được sản xuất vào năm 2017 cũng đã được gắn công tắc rang số 4 giá 2 triệu đã được gắn công tắc rang và có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng số 5 giá 1 triệu 6 được gắn công tắc ra mặt men chống xước số 7 bếp nút nhấn Paloma đây mặt men chống xước giá 2 triệu tư ở bếp số 8 này thì có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư thôi số 9 cũng là dòng bếp Rina có mặt men chống xước giá 3 triệu 2 bếp này còn rất là đẹp tiếp theo ở vị trí số 10 bếp 2 triệu mặt men chống xước hiệu Paloma cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước đây giá 2 triệu 2 tiếp theo sẽ đến với một số dòng bếp kính full chức năng số 15 Rinnai nó sẽ có những chức năng là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho bếp bên trái đây còn bếp bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt và chế độ hâm nút 3 giây bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng nướng thì nó chỉ một tầng lửa thôi nó nằm ở mức giá là 4 triệu rưỡi tiếp theo ở bếp số ờ, uh, 16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 các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông hoặc là bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè tiếp theo sẽ đến với một số dòng bếp ga âm thì đây là dòng bếp ga âm Rinnai có mặt kính cường lực màu đen mặt kính tràn viền thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu và nướng như những dòng bếp khác nhưng mà ở bếp nấu thì nó sẽ được hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và hẹn giờ nướng tiếp theo số 18 đây là hàng dùng lướt ờ, hàng trưng bày đây là hàng trưng bày đây mặt men chống xước số 19 đây mới là hàng à, dùng lướt nè giá 6 triệu rưỡi mặt men chống xước tiếp theo cũng là hàng dùng lướt Rinnai mặt men chống xước này con này còn rất là đẹp thì đến với một số dòng bếp từ âm đây là một số dòng bếp từ âm shop vẫn chưa vệ sinh để đưa ra một cái mức giá phù hợp nhất thì à, tất cả những dòng bếp từ mà nó có cái công suất trên 2000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng còn bếp mà dưới 2000W à, á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất tương đương à, hoặc là cao hơn còn về dây dẫn á, thì các bạn nên đi dây dẫn có cái tiết diện lớn từ 4 chấm cho đến 7 à, chấm để đảm bảo được công suất nấu thì bếp cũng sẽ có bảo hành và trước khi giao thì sẽ làm cái clip là một cái clip test bếp test những cái chức năng của bếp trước khi giao cho các bạn bạn nào có nhu cầu sử dụng ờ, một trong những cái dòng bếp từ này và lựa chọn được cho mình á, thì có thể chụp lại vị trí màn hình ở con đó và các bạn sẽ gửi kèm thêm ờ, cho chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc Facebook đều được thì đây trở lại với con chip chính này thì tôi sẽ test những chức năng của nó để giao cho khách bếp này có mặt men chống xước giá là một triệu tám thôi thì một triệu tám này thì do cái mặt cái mặt bề mặt của nó thì có một à, vài chỗ cấn xước do quá trong quá trình vận chuyển về à, nó tôi sẽ đưa ra cái giá thấp để à, cho các bạn dễ lựa chọn hay là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính này rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 tính năng thứ hai là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt để thay cho hai đáy nồi ở quê cảm biến này nó chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra lại còn có một khi mà thử tính năng này á thì các bạn nên dùng những cái loại nồi mà có cái đáy dày các bạn mà sử dụng những cái loại nồi mỏng á, nhiệt độ nó dễ tản gió mà làm nguội được đáy nồi đi á nhiệt độ mà nó chỉ dao động ở 200 rưỡi thôi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 thì đối với dòng bếp ga Nhật này á, ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó chỉ chịu cái nhiệt độ là lên đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga thì có một số bếp á, thì nó có thêm cái nút 3 giây là nút 3 giây này đây thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến ở bên phải này nè lên đến 300 ờ, độ thôi thì bếp nó cũng sẽ khóa ga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 như bếp này thì shop đã gắn cái công tắc rang vào rồi thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ nút 3 giây này nè 3 giây để nó sáng cái đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa nè không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn một lần nữa để tắt tính năng rang này đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp á, mà nó không có gắn cái nút 3 giây á không có nút ba dây trên bếp này nè thì shop sẽ khoan một cái lỗ và bắt vào đây thì khi mà các bạn sử dụng á, thì mình sẽ gạt cái công tắc đó về vị trí bên trái này thì bếp nó sẽ <clears throat> bật cái tính năng rang nó lên khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ bật về vị trí bên à, phải thì công tắc rang đó nó sẽ à, tính năng rang đó sẽ không à, trở về trạng thái bình thường thì sếp sẽ gắn ở vị trí bên học vị này thì sẽ sử dụng cho bếp bên trái thì các bạn sử dụng thì mình cũng sẽ sử dụng cho bếp bên trái này các bạn muốn gắn bên phải thì các bạn có thể yêu cầu sớt gắn bên phải tùy theo các bạn à, sử dụng giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc này á, tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái học pin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 rẻ hơn khuyến mãi có cái gói bảo hành à, VIP dành cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà nhận bếp à, lỗi khi mà shop nhận được bếp lỗi thì chỉ trong 3 tiếng đồng hồ thôi shop sẽ à, đổi một con bếp khác có giá trị tương đương bằng cái giá trị mà bếp các bạn đã mua bạn nào có nhu cầu sử dụng gói bếp đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149